đi Nhà xuất bản mỹ thuật Chương 9 Biến thành chó trong nhà Cuối cùng, tiên nữ cũng lượng thứ cho Pinocchio và làm cho buổi cậu ngắn lại như ban đầu. Cậu vui mừng chạy về tìm cha. Trên đường đi, cậu gặp mèo và hồ ly. Cậu phát hiện thấy mèo bị thương. Hồ ly liền vội vàng giải thích mèo bị thương là do sói gây ra. Sau đó, hồ ly kéo cậu lại gần và thủ thỉ về vương quốc cốc có thể trồng cây tiền. Dưới sự chỉ đạo của mèo và hồ ly, Pinocchio chăm chỉ trồng cây tiền. Cậu vô cùng cảm tạ ân nghĩa của mèo và hồ ly nên muốn tặng cho chúng một ít tiền khi cây tiền được thu hoạch. Mèo và hồ ly cúi gặp người xuống nói Chúng tôi không cần quà gì cả chỉ cần dạy cậu biết cách không cần vất vả lao động mà vẫn có tiền là chúng tôi cảm thấy rất vui rồi. Sau đó liền thoát biến mất. Rồi Pinocchio cứ chờ đợi, mong mỏi nhìn thấy cây tiền, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cây mọc lên. Đúng lúc đó, có một chú thiên nga nói với Pinocchio rằng số tiền đó đã bị mèo và hồ ly lấy mất rồi. Pinocchio liền đi báo quan phủ. Nhưng quan phủ cho rằng cậu nói dối, vì không có bằng chứng. Cậu bị bắt giam vào ngục 4 tháng liền. Cậu vô cùng đau khổ. Đột nhiên, có một hôm, quốc vương nước ngốc đánh trận thắng, bèn nhân dịp quốc khánh xá tội cho toàn bộ trộm cướp. Nhìn thấy tất cả những tên trộm cướp được thả tự do, Pinocchio hét lớn. Tôi cũng là một tên trộm, Cai ngục nghe thấy vậy liền lập tức thả cậu ra. Sau khi rời khỏi vương quốc ngốc, Pinocchio liền chạy về hướng nhà của tiên nữ. Trên đường đi, cậu nhìn thấy những chùm nho rất ngon. Cậu muốn hái hai chùm ăn cho đỡ đói. Bỗng nhiên có tiếng cạch và hai chân của cậu bị sập vào cái bẫy của bác nông dân. Cậu kêu khóc âm ỉ đến tận lúc trời tối. Đúng lúc đó, Cậu nhìn thấy một chú đom đóm bay trên đầu. Cậu liền gọi. Đom đóm ơi, làm phúc cứu ta với, cởi trói cho ta. Cậu bé đáng thương. Đom đóm nói. Sao cậu lại bị trói chân thế kia? Tôi định hái hai chùm nho thơm phức kia. Kết quả là... Thế nho đây là của cậu à? Không phải ai bảo cậu lấy đồ của người khác thực ra là vì tôi đói quá cậu bé của tôi cậu không thể lấy lý do là đói để đi lấy đồ của người khác được anh nói đúng từ nay về sau tôi không dám làm thế nữa anh tìm cách cứu tôi ra với đúng lúc đó có tiếng bước chân làm ngắt đoạn đối thoại của pinocchio và đom đóm người đang đi tới chính là chủ của mảnh đất này Bác tới để xem có con trồn nào vào bắt trộm gà của bác buổi tối và bị sập bẫy không. Bác soi đèn và giật mình kinh ngạc khi thấy có Pinocchio bị sập bẫy. Hóa ra toàn là mi đã bắt trộm gà của ta. Bác nồng dần tức giận quát. Tôi không ăn trộm. Pinocchio luống cuốn nói. Tôi, tôi chỉ muốn hái hai chùm nho của bác. Tôi, tôi bị quen. Tôi thật sự không phải là kẻ trộm gà ăn trộm nho thì cũng dễ có thể bắt trộm gà để ta dạy cho mi một bài học bác nông dân tháo bẫy nắm lấy cổ pinocchio và mang cậu về nhà về đến sân phơi bác nông dân vứt cậu ta xuống sân đá một cái thô bạo và nói chú chó trong nhà của ta vừa chết hôm nay mì thầy nó trong nhà luôn cho ta hôm nay cũng muộn rồi ngày mai ta sẽ tính sổ với mi phát nằm dần lòng vào cổ Pinocchio một cái gọng. Sau khi siết chặt gọng, bác dùng một chiếc xích thật dài để xích cậu rồi buộc xích vào tường. Nếu tối nay mưa, bác nông dân nói, mì có thể ngủ trong cái chuồng chó bằng gỗ ở đằng kia. Ở trong có lót rơm, đó là chuồng của con chó trong nhà trước kia của ta. Bây giờ dành cho mì đó. Nếu có kẻ trộm đến, mì phải giẫm tay lên nghe ngóng và sủa to. Rõ chưa? Sau khi phân công mọi việc cho Pinocchio, bác nông dân đi vào trong nhà ngủ. Pinocchio tuổi thân, cuộn người nằm xuống, vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ hãi. Cậu cảm thấy sống không bằng chết. Cậu sờ vào chiếc gọng đáng ghét ở cổ, vừa khóc vừa nói. <laughs> Thật là đáng đời, tôi buông thả, tùy tiện, thích tự do, tôi nghe lời người xấu. Nếu tôi ngoan như những đứa trẻ khác, chăm chỉ đến trường, chăm lao động, nếu tôi ở nhà với người cha đáng thương của tôi, thì tôi đã không phải nằm co ro ở đây, làm một con chó trong nhà như thế này. Giá mà tôi có thể lại được làm người. Sau khi tự ngẫm nghĩ và oán trách mình, Pinocchio đi vào chuồng và ngủ Chương 10 May mắn bắt được kẻ trộm gà Pinocchio ngủ được hơn 2 tiếng thì có âm thanh lạ làm cậu tỉnh giấc. Cậu nhìn qua khe hở của chuồng theo hướng âm thanh đó thì thấy bốn con vật màu đen đang thì thầm bàn bạc với nhau gì đó. Thì ra đây chính là những con trồn vẫn thường xuyên ăn trộm gà. Sau đó, một con trồn tiến lại gần chuồng chó và nói nhỏ. Chào buổi tối, Melampo. Ta không phải là Melampo. Pinocchio trả lời. Thế Melampo đâu rồi? Anh ta đã chết sáng nay rồi. Thật đáng tiếc. Anh ta là một con chó trong nhà rất tốt Thế cậu là ai? Cậu đang làm gì ở đây? Ta là Pinocchio. Ta đang bị phạt nên tạm thời phải ở đây để trong nhà thay cho Melampo. Hmm, xem ra cậu đúng là một người có giáo dục, rất thích hợp để làm đối tác tốt của chúng tôi. Chúng ta có thể làm một giao kèo không? Giao kèo giống như chúng tôi đã làm với Melampo ấy. Tôi nghĩ chắc là cậu sẽ vừa lòng vì sự hợp tác này cũng rất thú vị. Sao kèo gì? Giống như vào kèo trước kia, cứ một tuần chúng tôi lại đến một lần, vào chuồng gà, bắt 8 con gà. Chúng tôi ăn 7 con cho cậu một. Chỉ có một điều kiện là cậu phải giả vờ ngủ, không được sủa để đánh thức bắt nông dân. Melampo đã làm như vậy sao? Pinocchio hỏi. Đúng vậy đấy, chúng tôi đã kết hợp rất tốt. Cậu cứ yên tâm ngủ đi. Đảm bảo là trước khi đi, chúng tôi sẽ để lại trong chuồng của cậu một con gà béo tốt, đã được nhổ sẵn lông. Sáng mai cậu sẽ có một bữa sáng rất ngon. Tốt quá, thế thì hãy làm như vậy đi. Pinocchio trả lời. Đồng thời con chồn cũng gật gật đầu như nói. Chúng ta vào thôi. Bốn con trồn thấy chắc chắn an toàn, bèn rất nhanh chui vào chuồng gà bên cạnh chuồng chó. Chúng dùng hàm răng nhọn, đẩy mạnh cửa chuồng gà bằng gỗ. Từng con, từng con chui vào trong. Bọn chúng vừa vào trong chuồng gà thì nghe thấy tiếng lạch cạch, cửa đã bị đóng lại. Hóa ra là Pinocchio đã đóng cửa chuồng từ bên ngoài. Để chắc chắn hơn, cậu còn lấy một hòn đá to để chẹn ngoài cửa sau đó, cậu sủa giống như chó. gâu gâu gâu gâu Bác nông dân vừa nghe thấy tiếng gâu gâu thì vội trèo ra khỏi giường, cầm lấy súng và thò đầu qua cửa sổ hỏi. Có chuyện gì vậy? Có kẻ đến trộm gà. Ở đâu? Trong chuồng gà, tôi đã nhốt chúng ở trong đó rồi. Bác nông dân vội vàng chạy ra và bắt cả bốn con trồn <laughs> cuối cùng các ngươi cũng rơi vào tay ta sáng sớm ngày mai ta sẽ mang các ngươi đến quán rượu trong thị trấn để nấu các ngươi lên ăn bác nồng dần nói với bốn con chồn sau đó bác đến gần pinocchio xoa đầu hỏi làm sao ngươi lại phát hiện ra bốn tên trộm này tại sao chú chó Melepo trung thành của ta không bao giờ phát hiện được khi bốn con trộm đó đến người thức hay ngủ Thật ra, Pinocchio có thể kể cho bác nông dân nghe chuyện thông đồng giữa Melampo và bốn con chồn, Nhưng cậu nghĩ đến việc Melampo đã chết, tố cáo kẻ đã chết cũng không có tác dụng gì, nên cậu giữ kín bí mật đó. Khi bốn con chồn đáng ghét này đến, cậu có ngủ không? Bác nông dân hỏi lại. Um, thật ra thì tôi đã ngủ rồi, Pinocchio trả lời nhưng bị tiếng kêu của chúng làm tỉnh giấc. Cậu thật là thông minh, đã giúp ta một mẻ lưới bắt được cả lũ đáng ghét này. Bác nông dân khen ngợi. Pinocchio cũng rất tự hào nói. Có một con trồn đến bên chuồng của tôi và gợi ý một sao kèo bẩn thỉu với tôi. Hắn nói với tôi là nếu tôi đồng ý không lên tiếng gọi chủ nhà thì bọn chúng sẽ báo đáp tôi bằng một con gà béo mặt đã được vặt lông sạch sẽ Bọn chúng sai ở chỗ là đã đưa ra giao kèo với tôi. Bọn chúng cứ tưởng rằng tôi cũng cùng một hạng xấu xa như chúng. Tôi có thể đọc được ý nghĩ của bọn chúng. Bác cũng biết tôi chỉ là một con rối bằng gỗ. Tôi còn có nhiều khuyết điểm. Nhưng tôi không bao giờ muốn dựa vào những kẻ gian xấu xa để cho mình no bụng. Thế là tôi giả vờ đồng ý với bọn chúng, rồi đợi đến khi bọn chúng vào chuồng hết, tôi mới đóng sập cửa lại và lấy đá chặn bên ngoài đúng là một đứa trẻ ngoan bác nông dân vui mừng vỗ vai pinocchio hành động của cậu đúng là đáng để người khác phải kính trọng để thể hiện sự biết ơn của ta ta sẽ thả cho cậu về nhà nói xong bác nông dân liền tháo gọng và xích ra cho pinocchio thank you nhưng ở đó chỉ có một tấm bia khắc chữ đây là nơi an nghỉ của tiên nữ tóc xanh da trời nàng bị em trai ruồng rẫy vì đau buồn suy nghĩ mà đột ngột ra đi Pinocchio quỳ xuống dưới chân tấm bia hôn vào tấm bia vài lần rồi khóc lóc thảm thiết đến khi mặt trời mọc thì cậu đã khóc cạn hết nước mắt tiếng khóc của cậu nghe thật đau thương đến nỗi những mồ đất xung quanh cũng phải bật tiếng kêu đau buồn. Bỗng nhiên, có một chú bồ câu đưa thư bay đến và nói với Pinocchio rằng cha của cậu đang vượt biển để đi tìm cậu. Cậu vô cùng lo lắng, bèn cầu xin bồ câu chở cậu ra biển để tìm cha. Sau khi đưa Pinocchio đến bờ biển, bồ câu liền quay người bay đi và biến mất trong không trung. Không đợi Pinocchio nói lời cảm ơn, người ở bến vô cùng đông đúc. Ai cũng vừa hét vừa gọi, vừa vẫy tay. Pinocchio theo chỉ dẫn của mọi người đã nhìn thấy cha. Cậu liền vội vã gọi. Cha ơi! Con ở đây cha ơi! Dường như cha cậu đã nhìn thấy cậu, bèn cầm mũ giơ tay vẫy ra hiệu và cố gắng cho thuyền cập bến. Nhưng gió quá to, một ngọn sóng lớn ập đến và hình ảnh ông Gepetto biến mất giữa biển cả bao la. Pinocchio gào khóc. Cha, cha ơi, cha ơi. Rồi cậu bất chấp tất cả nhảy xuống giữa biển khơi, bơi về hướng cha mình. Vì Pinocchio được làm bằng gỗ, nên cậu nổi bồng bềnh trên sóng biển. Lúc thì cậu nổi lên, lúc thì chìm xuống dưới các đợt sóng bờ biển càng ngày càng xa tích tắp và Pinocchio chỉ còn nhìn thấy bờ biển là cái chấm đen nhỏ xíu. Pinocchio bơi cả đêm, hy vọng cứu được người cha đáng thương của mình, nhưng cậu không thể tìm thấy cha. Trong đêm đó xảy ra cơn mưa đá lớn, sấm chớp ầm ầm thật vô cùng khủng khiếp. Khi trời sáng, Pinocchio nhìn thấy một dải đất hiện lên. Đó là một ốc đảo giữa biển cậu liền lấy hết sức lực để bơi đến đó, hy vọng trèo được lên bờ để nghỉ ngơi. Cậu cố gắng nhiều lần mà không thể nào đến nơi được. Những cường sóng lớn cứ đẩy cậu đi đi lại lại, làm cậu không thể điều khiển được mình. Thật may mắn thay, một con sóng vô cùng dữ dội đã quật cậu lên bờ cát. Ngọn sóng lớn hất Pinocchio ngã dúi dùi lên bờ, làm cho các khớp xương trên toàn thân cậu kêu rắc rắc không ngừng. Mặc dù vậy, cậu vẫn vô cùng vui mừng tự nói. Cảm ơn ông trời, lần này ta lại thoát chết trong gan tất, gặp đại nạn mà không chết. Trời nắng lên, mặt biển lại yên bình. Pinocchio cởi quần áo và phơi cho khô. Cậu nhìn ra biển tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy thuyền của cha cậu giữa biển khơi mênh mông. Nhưng cậu không thấy gì khác ngoài bầu trời và vài chiếc thuyền buồm. Nghĩ đến cảnh chỉ có một mình trên đảo hoang không một bóng người, Pinocchio lo lắng đến phát khóc. Cậu thở dài một tiếng rồi tự nhủ. Ít nhất thì ta cũng phải biết đảo hoang này tên là gì. Phải tìm hiểu xem ở đây có loại người xấu thích treo cổ trẻ con không. Ái chà, đến cả người trả lời cho ta biết những câu này cũng không có thì ta biết hỏi ai đây? Đúng lúc đó, cách bờ không xa có một con cá to đang nhảy nhót bơi đến. Cả cái đầu của nó nhô lên khỏi mặt nước. Pinocchio liền vội vàng hét lớn. Ngài cá ơi, tôi có thể nói một câu với ông không? Hai câu cũng được. Cá trả lời. Thì ra đó là một chú cá heo tình nghĩa Pinocchio không biết tên của cá nên kính cẩn lễ phép gọi là ngài cá. Xin hỏi trên đảo hoang này có chỗ nào có cơm ăn không? Cậu cứ đi theo con đường bên phải, cứ đi thẳng về phía trước là sẽ có. Ồ, cảm ơn rất nhiều. Tôi muốn hỏi thăm ngài một chuyện nữa. Ngài ngày đêm trên biển có nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ không? cha của tôi ở trên chiếc thuyền đó. Cha cậu là ai? Là Gepetto. Ông ấy là người cha tốt nhất trên thế gian này. Còn tôi là đứa con hư nhất trên thế giới này. Đêm qua trên biển có bão lớn. Cá heo nói, chiếc thuyền nhỏ của cha cậu chắc đã bị đắm. Cha cậu nhất định đã bị cá mập ăn rồi. Mấy ngày hôm nay còn cá mập đó cứ làm loạn hết cả vùng biển này, làm vùng biển trở nên mất an ninh. Còn cá mập đó có to lắm không? Pinocchio hỏi. Rất to. Cá heo nói. Nó còn to hơn cả một tòa nhà 5 tầng. Miệng của nó vừa to, vừa sâu. Nó có thể nuốt chửng một đoàn tàu hỏa. Ái chà, Pinocchio kinh ngạc kêu lên. Cậu vội vã mặc áo và quay lại nói với cá heo. Tạm biệt ngài cá, xin thứ lỗi vì tôi đã làm phiền ngài, vô cùng cảm tạ ngài. Cậu lập tức chạy theo con đường mà cá heo đã chỉ. Cậu chạy rất nhanh vì sợ con cá mập to lớn kia đang đuổi theo sau lưng. Chạy được nửa tiếng, Pinocchio đến một vương quốc có tên là Vương quốc của những chú ong chăm chỉ khắp nơi trên đường lúc nào cũng có người chạy đi chạy lại bận rộn ai ai cũng làm việc chăm chỉ xem ra nơi này không hợp với ta vì ta sinh ra đã vốn tính lười pinocchio tự nghĩ lúc này cậu thấy vô cùng đói bụng vì cậu đã chưa ăn gì suốt một ngày rồi pinocchio chỉ có hai cách để có cái ăn một là phải làm việc chăm chỉ phải kiếm việc gì đó để làm hai là phải đi xin ăn Pinocchio biết việc xin ăn là vô cùng xấu hổ vì cha cậu đã từng nói với cậu như thế. Chỉ có người già yếu hoặc tàn phế mới đi ăn xin. Những người khác đều phải lao động để kiếm ăn. Lười lao động mà bị đói là tự hại mình. Đúng lúc đó có một người đi đến. Anh ta đang gắng sức kéo xe thang. Pinocchio đoán anh ta là một người tốt liền tiến đến gần cậu xấu hổ cúi đầu xuống nói chào anh cho tôi xin một chiếc bánh bao tôi đói sắp chết rồi không phải cho cậu một chiếc người kéo xe thang nói mà tôi sẽ cho cậu bốn chiếc chỉ cần cậu giúp tôi kéo xe thang về nhà Pinocchio cảm thấy như bị dè biểu bèn tức giận nói không được không được Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ làm con lừa, cũng chưa kéo xe bao giờ. Cậu bé ngoan, nếu cậu thật sự thấy đói, thì hãy tự cắt cái kêu ngạo của cậu ra mà ăn. Người kéo xe thang nói một cách không khách sáo. Vài phút sau, lại có một người đi đến. Anh ta vác trên vai một thùng thạch cao. Anh tốt bụng ơi, hãy cho đứa trẻ đáng thương này một cái gì đó để ăn tôi đói khủy cả chân rồi. Pinocchio cầu khẩn. Rất vui mừng, hãy lại đây cùng tôi vác chiếc phổ thùng thạch cao này. Tôi không chỉ cho cậu một chiếc, mà là năm chiếc. Nhưng mà thạch cao rất nặng, Pinocchio nói. Tôi không muốn hao tổn quá nhiều sức lực để làm cho mình kiệt sức. Nếu cậu không muốn bỏ sức lực, thì cứ ngáp tự nhiên thoải mái. Anh phụ hồ nói xong rồi đi. Chưa đầy nửa tiếng sau, có khoảng 20 người đi đến. Pinocchio lại xin tiền họ, họ đều nói. Cậu không xấu hổ sao? Sao không tìm một việc mà làm để tự mình kiếm ăn? Cuối cùng, có một người phụ nữ xách hai thùng nước đi qua Pinocchio. Người phụ nữ tốt bụng. Cô có thể cho cháu uống một ngậm nước được không? Cháu khát khô cả cổ họng rồi. Pinocchio cầu xin. Cậu bé, cậu uống đi. Người phụ nữ nói rồi đặt hai thùng nước xuống đất. Pinocchio uống no nước rồi lao miệng nói. Chỉ cần miệng không khát, bụng không đói là tốt rồi. Người phụ nữ nghe vậy liền bảo. Cậu giúp ta xách một thùng nước về đất nhà, ta sẽ cho cậu một chiếc bánh bao to. Pinocchio nhìn xô nước Cậu do dự không biết nên làm thế nào. Không những cho cậu bánh bao, ta còn cho cậu một đĩa súp lơ. Người phụ nữ tốt bụng nói thêm. Pinocchio lại nhìn xuống thùng nước. Cậu không nói không, cũng không nói có. Uhm, ăn súp lơ xong, ta lại cho cậu thêm rượu hoa quả. Pinocchio không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của những thứ đó. Cậu liền hạ quyết tâm nói cháu sẽ xách thùng nước về đến nhà cho cô. Thùng nước rất nặng. Pinocchio dùng hai tay xách lên, nhưng không được, nên dùng đầu để nhấc lên. Khi về đến nhà, người phụ nữ cho cậu ngồi bên cạnh chiếc bàn xinh xắn có phủ khăn trải bàn. Cô đặt lên bàn bánh bao, súp lơ đã chế biến và rượu hoa quả thơm phức. Pinocchio ngay lập tức ăn lấy ăn để. Đến khi cảm thấy cơn đói dịu đi, cậu mới ngẩng đầu lên để cảm ơn người phụ nữ tốt bụng. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, Pinocchio ngạc nhiên tròn xoe hai mắt. Cái dĩa trong tay cậu dừng lại giữa không trung. Cái miệng đầy ắp bánh bao và súp lơ của cậu cũng há hốc. Cậu thốt lên. Ôi! Vì sao cậu lại kinh ngạc như vậy? Người phụ nữ tốt bụng hỏi. Cô là... Pinocchio ngập ngừng đáp. Hình như cô là... để tôi nghĩ lại đã. Đúng, đúng, đúng rồi. Đúng giọng nói ấy. Đúng đôi mắt ấy. Đúng mái tóc ấy. Đúng, đúng. Cô cũng có một mái tóc màu xanh da trời. Giống y cô ấy. tiên nữ tốt bụng của tôi. tiên nữ tốt bụng của tôi. Hãy nói với tôi chính là cô đi. Đúng là cô rồi. Đừng làm tôi khóc nữa. Chỉ cần cô biết là được rồi. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã phải chịu khổ rất nhiều. Cô có biết không? Tôi đã rất đau lòng. Đã rất hối hận. Pinocchio vừa nói vừa khóc như mưa. Rồi vừa khóc vừa quỳ xuống đất ôm lấy đầu gối của người phụ nữ. phụ nữ nhất quyết không chịu thừa nhận mình chính là tiên nữ tóc xanh da trời. Nhưng sau khi bị lộ, cô không thể diễn tiếp vở kịch đó nữa và đành phải thừa nhận thân phận thật của mình. Cô hỏi Pinocchio, làm sao đứa trẻ nghịch ngợm như cậu lại nhận ra ta vậy? Vì tôi rất yêu quý cô. Khi cậu rời khỏi nhà ta, ta vẫn còn là một cô gái nhưng bây giờ ta đã là một người phụ nữ rồi, có thể là mẹ của cậu được. Thế thì tôi gọi cô bằng mẹ nhé. Tôi luôn luôn muốn có một người mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng tại sao cô có thể lớn nhanh như vậy? Nói cho tôi biết với, tôi cũng muốn lớn hơn. Nhưng cậu không thể lớn được, tiên nữ nói. Vì con rối bằng gỗ mãi mãi không thể lớn được. Không, tôi làm con rối mãi đến phát chán rồi Pinocchio sờ lên đầu tôi muốn làm một người bình thường giống như bao nhiêu người bình thường khác nếu cậu xứng đáng làm một con người thật sự thì ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực vậy tôi muốn trở thành một đứa trẻ ngoan tôi còn muốn trở thành niềm an ủi của cha tôi nhưng không biết bây giờ cha tôi ở đâu tôi có còn được nhìn thấy ông ấy được ôm chầm lấy ông ấy nữa hay không tôi tin là có. Hơn thế, tôi đảm bảo như vậy. Pinocchio vui mừng đến nỗi nắm chặt lấy tay của tiên nữ và hôn cô một cái. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, triều mến nhìn tiên nữ và hỏi. Mẹ, hãy nói với con, không phải là mẹ đã chết rồi sao? Hình như không. Tiên nữ mỉm cười trả lời. Mẹ có biết lúc đó con đã đau lòng còn khóc đến nỗi khản cả cổ họng không? Ta biết, thế nên ta mới tha thứ cho con. Tấm lòng của con đúng là rất chân thành. Con là một đứa trẻ có trái tim lương thiện. Mặc dù có những thói quen không tốt, nhưng con vẫn còn có hy vọng. giờ đó ta mới đến đây tìm con. Ta muốn là mẹ của con. Pinocchio vui mừng nhảy lên, còn phải luôn nghe lời của ta mãi mãi phải làm theo những lời ta nói con đồng ý con đồng ý con đồng ý bắt đầu từ ngày mai tiên nữ nói con sẽ đi học pinocchio đột nhiên không vui như trước nữa sau đó lựa chọn môn học hoặc công việc mà con thích pinocchio xịu mặt xuống hàm răng của con đang nói gì vậy tiên nữ không vui hỏi con nói là pinocchio nói nhỏ bây giờ mới đi học thì hình như là hơi muộn học hành sẽ không bao giờ là muộn cả nhưng con không muốn học hay làm gì cả làm việc rất mệt người nói những lời như vậy kết cục nếu không vào tù thì cũng vào bệnh viện bất kể là người giàu hay nghèo trên thế giới này đều phải làm một việc gì đó đều phải lao động. Người lười nhát sẽ không có kết quả tốt đẹp. Những lời nói đó đã làm động lòng Pinocchio. Cậu vui vẻ ngẩng đầu lên và nói với tiên nữ. Con phải đi học, con phải làm việc. Mẹ nói thế nào thì con sẽ làm như thế. Con đã chán ngấy cuộc sống của một con rối. Bằng bất cứ giá nào, con cũng phải trở thành một đứa trẻ bình thường. các bạn cùng đón nghe các chương tiếp theo của câu chuyện cuộc phiêu lưu của Pinocchio ở video kế tiếp. Rất mong các bạn sẽ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Phong Nghị. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.